Hello chào anh em nhé, chào mừng anh em đến với ca bóng đá Ngày hôm qua mình có lên cho anh em trận đấu đó là trận đấu giữa Brentford và Liverpool Thì anh em chúng ta theo uh, kèo trên kênh của mình thì anh em chúng ta hòa kèo Khi mà mình có cho anh em đi đó là Liverpool ờ, được chấp 1 cũng như là cái tài 3 Thì anh em chúng ta bú được cái tài 3 còn uh, mã Liverpool thì anh em chúng ta không chiến thắng được Tuy nhiên thì trong trận đấu đó thì mình cũng có đẩy tiếp cho anh em những cái kèo đó là xỉu thẻ 4.5 cũng như là kèo chấp góc Brentford hiệp 1 này cũng như là xỉu góc 10 xỉu góc 10 thì anh em chúng ta không bú được nhưng mà quay trở lại thì anh em chúng ta cũng bú được cái kèo uh, góc chấp góc uh, của Brentford hiệp 1 cũng như là cái xỉu thẻ 4.5 anh em nhé và đặc biệt rằng là mình cũng nói rồi Uh, giải nào thì cũng là giải thôi quan trọng là anh em chúng ta chọn được kèo nào thơm để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là chơi và giành chiến thắng trong giải đó đúng không thì ngày hôm qua AP AFF à, Cup thì anh em ở trong nhóm chúng tôi thì lại chiến thắng rực rỡ. Ngày hôm qua anh em chúng tôi đá uh, giải AFF Cup thì mình có cho anh em đó là đi dưới đấy đi dưới gần hết là đi dưới anh em nhá đấy đây đi Philippines được chấp 1.5 này tài 3 này tài 3 thì anh em chúng ta hòa nhưng mà chúng ta bú được cái tài uh, kèo đó là Philippines được chấp 1.5 cũng như là chúng ta lại mất cái kèo đó là Philippines được chấp hiệp 1 thì trận đấu giữa Philippines và Indo thì anh em chúng ta hòa kèo. Tuy nhiên trận đấu với Campuchia thì anh em chúng ta bú gần là full anh em nhá Đấy. Uh, Campuchia được chấp 2.5 này, hiệp 1 là 1.25 và xỉu 1.75 thì anh em chúng ta bú full mã kèo hai mã kèo ở hiệp 1 Đấy, bú tiếp mã kèo cả trận và chúng ta chỉ mất nửa tiền cái mã kèo đó là xỉu uh, ờ, 3.75 khi mà tổng tỷ số đó là 31 thôi đấy thì ngày hôm qua như anh em chúng ta chúng ta có thể thấy đây đấy đó và ngày hôm qua lại ốp tiếp những cái kèo khác ở giải uh, anh hạng một hạng nhất anh anh em nhá đấy hạng nhất anh anh em chúng ta cũng có chiến thắng những mã kèo khác nữa mà mình đẩy lên cho anh em đấy rồi và quay trở lại với ngày hôm nay Ngoại hạng Anh vào dạng sáng ngày mai uh, Arsenal sẽ gặp Newcastle vào lúc 2 giờ 45 anh em nhé Hiện tại kèo chấp đang là 0.75 và tài xỉu cả trận là 2.75 Chúng ta sẽ điểm qua một chút về lịch sử thi đấu khi mà cả Arsenal cũng như là Newcastle gặp nhau 58 lần uh, hòa nhau 10 lần và Arsenal giành được 37 chiến thắng và Newcastle giành 11 chiến thắng anh em. Và chưa kể nữa đó là khi Arsenal được đá trên sân nhà thì chưa thua Newcastle 11 trận đối đầu gần đây nhất anh em nhé. Và Arsenal trong mùa giải năm nay đây là thống kê Thi đấu trên sân nhà họ có 7 chiến thắng, không trận hòa và không trận thua. Tuy nhiên, Newcastle họ cũng không phải là một đội bóng mà mùa này được đánh giá thấp khi mà hiện tại Newcastle đang xếp vị trí thứ ba và anh em chúng ta có thể thấy đây thi đấu trên sân khách họ cũng đang có một phong độ rất tốt với 4 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua mỗi một trận thôi. Và chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại Arsenal thì đang có một chuỗi thắng liên tiếp 5 chiến thắng 6 chiến thắng liên tiếp ở giải ngoại ngành còn Newcastle thì họ cũng bất bại ở 6 trận đấu gần đây nhất của ngoại ngành anh em nhé chỉ có trận hòa với Leeds United ở vòng vừa rồi tuy nhiên là một trận hòa khá là đáng tiếc anh em và chúng ta xét tiếp về hiệu số ra bàn của cả hai đội bóng sau 6 lần đối đầu gần đây nhất từ năm 2020 20 đến 2022 anh em nhé đấy thì anh em chúng ta có thể thấy rằng là hiệu số ra bàn đó là phải từ hai bàn trở lên được chưa hai bàn trở lên thì quay trở lại với mã kèo hiện tại Arsenal chấp 0.75 thì mình nghĩ rằng là trận đấu này mình sẽ lựa chọn đó là cửa dưới Newcastle và hiệu số ra bàn là hai bàn trở lên thì chúng ta có thể mạo hiểm đi cái kèo đó là tài 2.75 cũng như là có thể đi cái kèo tài 2.5 anh em nhé đấy an toàn hơn thì đi kèo tài 2.5 cũng được anh em đấy đó là ba mã kèo mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đầu tư trong trận đấu này và như anh em chúng ta có biết rồi cách chơi của mình đó là chơi running anh em nhé chơi running không phải là uh, đi trước trận đi trước trận thì trừ khi anh em đi dưới và đi xỉu thì anh em bắt buộc anh em chúng ta phải đi trước trận để có được những cái mã kèo hợp lý cao nhất cũng như là tỷ lệ ăn cao nhất để anh em chúng ta đi dưới cũng như là đi xỉu anh em nhé còn tất nhiên rồi với việc mà kèo tài cũng như là kèo trên thì anh em chúng ta nên quan sát trận đấu trước khi vào kèo còn tất nhiên rồi mình sẽ ưu tiên đó là đi Newcastle được chấp 0.75 ngay từ đầu trận anh em nhé ngay từ đầu trận còn kèo tài đấy kèo tài thì chắc là đối với mình thì khi nào cũng phải đợi trận đấu diễn ra thì mình mới bắt đầu đi đấy đó là cái cách chơi của mình anh em nhé và mình cũng gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể tìm hiểu ra được những cách chơi cũng như là cách đầu tư bóng đá thông minh và hiệu quả nhất anh em nhé ngoài ra thì tất nhiên rồi với 4 trận đấu gần giờ nhau như thế này thì anh em chúng ta tiếp tục lại có những cái xin 4 đấy để anh em chúng ta có thể đầu tư uh, anh em nào muốn nhận được hết tất cả những mã kèo của ngày hôm nay thì anh em chúng ta có thể qua cả kênh xem kèo bóng là có tiền của mình nữa để anh em chúng ta có thể nhận hết được tất cả những mã kèo của ngày hôm nay anh em nhé ngoài ngoại ngành ra thì chúng ta còn có những cái mã kèo khác cũng như là giải đấu khác như là Tây Ban Nha cũng như là Syria anh em và ngày hôm nay ở